game thuộc uh, cơ chế play to earn đấy play là chơi earn là kiếm tiền chơi để hốt bạc Hey, <laughs> uh, ờ, giới thiệu anh em là đây là con game NFT uh, ờ, Play to Earn uh, Element nha anh em Thì uh, tới đây anh em nào mà có flow dự án thì anh em xem mình chơi bảng testnet nhá đặt tướng ăn nơi à, từ từ, từ từ vội thế nhờ, thằng em ăn vội thế nhờ Đây là name nè, tên là tên nhân vật nè ID à? ID level kinh nghiệm. Có cả clan. Có cả clan. À. à cái này là avatar giống như avatar. À ok anh em ơi. Cái 240 hay trên 240 chắc là năng lượng nhỉ. Còn kim cương, kim cương thì chắc là token để mà mua tướng. Bên này bên trái thì có rankin nè. À tức là tức là về sau có đua run thì phải có rankin này có quest này làm nhiệm vụ này nhưng mà hiện tại thì bản net nó nó, nó chưa <laughs> mở nên em ạ số mình này là mở nè mở tướng này tướng thì nó sẽ có ba gói một gói này là 10 kim cương à gói basic eleven 30 kim cương à gói này là mở được BAS BAS này chắc là cấp độ của tướng anh em nhỉ cấp độ của tướng còn gói B 30 kim cương là AS với SS gói này xịn nhất là 100 kim cương à SSS với SSS Uầy cái này là xem ờ, chỉ số thông tin à cái này á sao mình mình mình chưa đập mà sao lại mình có ba tướng free à có cần mua tướng không á nếu mà theo như hiện tại mình bảng test á thì mình chưa mua tướng mà mình được ba con tướng thì mình không có biết là mình không có biết là bảng chính thức thì nó sẽ có tướng free không cái này chưa biết anh em nhé ơi làm tí mở tướng anh em ơi Thì tôi tôi biết cái bàn tay của tôi thơm mà Thì đảm bảo với anh em thì đâu đó khoảng tầm S À không, S thì hơi S thì hơi quá thôi, A thôi Tôi biết mà, tôi biết mà anh em Chơi hệ ba độ mà, anh em không phải lo Ủa hình như có cái gì nó sai sai không ta nè rarity là thấp nhất là run s ss và sss thôi thì thì, thì, thì ss thì còn cái gì hình như uh, hình như hề hề hề ba độ như có cái gì đó sai sai hay sao <laughs> mà mình mình nhớ là mình tay mình hên lắm mà ta sao lại mở gói uh, super mà lại ra run bi nhỉ map đầu nè ải ờ, à, một một trên một nè con này chắc là quái nha con này chắc là quái à cái ờ, format tiền này là chỉnh đội hình anh em thì nó sẽ có là bốn loại anh em có thể thấy là ba con element ở dưới và hai con ở giữa đấy nó sẽ có đội hình nè à mình mình có thể chỉnh đội hình được nhé rồi vô thôi ra à, nó sẽ đánh theo lượt anh em sẽ đánh theo lượt khi một ải xong á cái reward nó sẽ được thứ nhất là kinh nghiệm thứ hai là icon còn cái này là kinh nghiệm stone à stone này là anh em anh em dùng đá để mà up level cho tướng two star up your element để làm luôn ải hai nhá tức là mỗi con element á nó sẽ có hai loại thứ nhất là tăng level ờ thứ nhất là tăng level thứ hai là tăng sao hiện tại thì anh em có thể truy cập trang web uh, element anh em có thể xem bắt cơ của dự án nhé hiện tại thì nó chỉ có bảng testnet uh, và chỉ có khoảng độ mấy trăm người chơi thôi nó xài skill kìa nó xài skill kìa tính ra mà mới xài skill đúng hai con thôi là là là pet chết rồi <laughs> đây là tất cả các hệ uh, trong element nha anh em nomen này fire này uh, lửa này nước này xét này uh, cỏ này băng này fighting tin à fire là hệ chiêu thức thuần ít, ít có hiệu ứng uh, Poseidon này poison này là độc row này là nhiều sát thương diện rộng đúng rồi cái row này là nhiều sát thương diện rộng này kiểu như đam AoE đó fly in là nhiều chỗ né nè spicy chip này là spot spot giảm giáp và kháng phép của địch à, và hiệu ứng lạ là cái cái con cái cái tướng mà hệ uh, à, spicy chip này á là nó spot nó nó giảm giáp với giảm kháng phép của team địch à ngon phết cái này bút này là bình thường anh em ơi <laughs> bình thường rock là miệng đóng băng với bị choáng à là nó câu tơ băng này cái này con này cái rock hệ rock này là con rồng mà đứng đầu tiên của mình á là nó câu tơ hệ băng của team địch được à. đúng rồi gót là nhiều kỹ năng lạ thôi miêng anh em Dragon là kỹ năng không có hiệu ứng Sắc thương rất là cao Tính ra con Dragon này ngon nhỉ Con Dragon này cho ở giữa là ngon nhất Con này với lại là cái con uh, ờ, Row á Con mà xài skill AoE á là ngon nhất Đắc Đắc này là chiêu thức tấn công quái lạ Phản sát thương gây suy yếu À ghê yeah. Phản sát thương gây suy yếu steel steel này là phòng thủ rất là cao con này là thuộc tip tăng cơ để tí mình mở xem có con steel nào không nhé rồi với lại là fiery là chiêu thức spot đấy lúc này mình có nói em này là cái hệ cuối này là hệ spot giảm từng công team địch với lại là tăng tăng đam cho team mình à. tính ra nhiều hệ với là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 hệ Ây à Tính ra mai mốt mà vui một cái đội hình ngon thì Phải nghiên cứu đấy nha